mình có khi nào mình tự hào mình đi khoe con dâu mình là người chuyển giới với mọi người không? Có chứ, Hả? có từ mọi người có nói gì không? mọi người nói à, mày có thằng trai một mà mày để nó vậy mày tiệt tử tiệt tôn mà... cả chấp nhận tôi thương rồi con còn muốn là mẹ lên ở với con để à, hai bà xui ở chung à. tại vì kêu mẹ lên ngoài mẹ không có chịu lên tức là mẹ ruột con đang ở với con luôn dạ mẹ ruột con là đang ở với con mẹ chồng là đang ở với quê ừ. là con muốn mẹ lên luôn ở chung với mẹ ở chung mẹ ruột dạ, con luôn để mình tiện bề chăm sóc với lại theo um, con nghĩ là con không có sinh con đẻ cái nên đâm ra cái chuyện mà con thấy là con con cảm thấy là con mình thiếu với mẹ mình nợ mẹ một cái cái gì đó nó lớn lắm năm nay mình mình mình muốn bù đắp cho mẹ chào dạ <laughs> quỳnh à, linh với là dạ. ngọc à, em tên là Tôi thì Ngọc Dung, 50 tuổi Dạ Mình làm công việc gì? À, nội trợ Nội trợ hả? Ừ. Mình đến từ đâu vậy? À, Mỹ Tho Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. Dạ, em tên thật là Võ Trọng Hiếu Còn à, mọi người hay gọi là Thiên Nga <laughs> à, Tên thật là Hiếu Dạ không, tên... tên con trai là Hiếu, còn tên gái là tên Thiên Nga À À, dạ à. À, Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Ừ, tính tới thời điểm bây giờ là 5 năm chị Wow 5 năm rồi dạ. hả? Mình sinh năm mấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi Wow dạ. Hồi đó quen thì năm 20 tuổi à. Đã về ở với mẹ rồi À mình là mình đi ờ, phẫu thuật hay là sao em? Lâu dạ, chưa? em chuyển giới năm 2013 rồi 2016 năm, năm. À. Dạ Cái ngày đầu tiên mà mình à, gặp con dâu tương lai đó Thì cô có ấn tượng điều gì không? mới đầu à, thằng con nó, nó nói nó điện nó nói thì cô cũng phản ứng ừ. rồi sao nó thôi mẹ con thương rồi nó là nó con à, dắt về cho mẹ coi nói thì mình cũng thương con nói con nói vậy phản đối hoài nó không chịu nó thương nước định nó thương rồi rồi nó dắt về rồi nó dắt về rồi nói chuyện qua lại thì thấy con này nó cũng thấy thương nên ừ. thương nó luôn lúc con trai nó bao nhiêu tuổi thì à, nó dắt về nó 20 cũng mới 20 bằng thôi luôn, bằng tuổi à, à hai đứa bằng, tuổi, tuổi nhau hả dạ. Ừ, nhà mình là có mấy cái người con chỉ có hai đứa thôi thằng chồng nó với con nhỏ con gái à dạ. nhỏ con gái con gái là nay như lấy... 16 tuổi vấn đề là uh, mẹ chồng thì đồng ý nhưng mà cha chồng có đồng ý không không ổng chồng thì phản đối không chấp nhận ừ. nhưng mà khắc phục cái thời gian sau là ông xã mới chấp nhận mình nói sao để ông chấp nhận thì nói con nó thương vậy rồi thôi à ông cũng chịu theo nó con mình Ừ, cũng thương nó đi nói riết rồi ông mới bằng lòng ông mới à. chấp nhận ừ. rồi con gái cô có nói gì không không con nhỏ nó thương con này lắm chịu luôn à. ờ đi làm công ty đi xuống công ty phe luôn ờ em có chị dâu là vậy vậy đó xuống công ty phe luôn <laughs> à dạ yeah. hiện tại công việc của mình là cái gì à, nga hả ừ, dạ em thì à, hiện tại là em là thẩm mỹ chuyên dành cho những người chuyển giới giống như em à, dạ. wow. à, là ở, ở quận mấy dạ ở quận 6 chú ừ. may chú cháu mình tới chứ hả con đâu có muốn chuyển gì đâu không chị lên mình thăm thôi chị lên lòng em thấy sữa nhiều lắm đó hả chị phải sữa nhiều lắm không chị không có chuyển giới em ơi không có em thì thẩm mỹ chứ đâu kêu chị chuyển giới đúng rồi nghe nè sữa nhiều lắm sữa gì đâu sữa sữa gì chị chị sữa gì cưng chị chị ngọt mặt với lại sữa mũi cắt mắt đi trời ơi chị vậy chưa đủ đẹp hả không có chị làm nữa chị sẽ đẹp hơn mình cho cộng thêm điểm chị. chị đẹp lắm rồi em thấy chị làm nữa là chị sẽ đẹp nữa đó đẹp chi trời ơi xài sao hết có bơm gì nữa không thôi đủ rồi em thấy gì điện nước đầy đủ rồi chị <laughs> rồi quay... anh anh được không em thấy à, chú có chân... cho con gọi bằng chú đi tại con còn nhỏ à, mà chú... con rất là hâm mộ chú từ nhỏ tới giờ rồi yeah. Ờ. cảm ơn con nhưng mà con thấy chú có sửa gì được nữa con thấy chú là ok lắm rồi à, chú ok lắm rồi <laughs> không được chọc chú hoài cho cho lòng hỏi xíu nha cái lần đầu tiên khi mà nga gặp má chồng á nga ấn tượng điều gì sợ lắm tại vì mình mặc cảm á dạ. mình biết là cái giới tính của mình nó không có được ừ, may mắn giống như người khác ừ. và mình gặp mình cũng giống như theo kiểu là mình sợ nhiều khi người ta đuổi mình về luôn mình cũng không biết cái tình thế đó mình sự hồ sự sự sao sợ lắm nhưng mà ờ, chồng thì nói là cứ không sao đâu mẹ dễ lắm chồng đã nói cho mẹ trước là chấn an là mình đã chuyển giới rồi ừ. nhưng mà mình thật sự mà mình cũng phải gung chứ tại vì hồi đó giờ mình chưa có đặt trong cái trường hợp là mình mình đi lề về về về, về nhà chồng mà ừ. chồng nhà chồng của mình là biết mình chuyện giới á à. mình mình ngại lắm với lại theo kiểu là mình mình tâm lý sợ là người ta không chấp nhận mình người ta sẽ phản ứng với mình một một cách là thái quá thái quá quá à. đến cái lúc đó thì ờ, cái cảm giác của má chồng đối với mình như thế nào lần gặp đầu tiên á thì tưởng khó nhưng mà thật sự mẹ không phải khó tại vì mẹ ít nói à. cái người ít nói thì mình sẽ thấy là trời ơi chết rồi nghiêm khắc quá cái nghiêm khắc quá <laughs> sợ khó chịu cái sợ cái sợ mẹ khó chịu à. nhưng mà càng về sau là trời hai mẹ con là đi nói xấu người ta không nói chuyện người ta không à tám nói chuyện người ta không con à? có sợ ba chồng không dạ ba chồng con thì à, làm à, cơ quan nhà nước ba ừ. chồng thì cũng khó lắm nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì đã chấp nhận rồi bao lâu mất bao lâu cũng một hai năm nhưng mà vậy thì lúc đó mình đã về ở chung chưa ở sài gòn về mỹ tho ở sài gòn về mỹ tho giống như là thứ sáu thứ bảy chủ nhật là về hai ba ngày rồi đám dỗ đám quải à. rồi mình về hai đứa cứ chạy đi chạy đi về cái ngày đầu tiên mà cô gặp con, con dâu này đó thì cũng cũng to to vậy đó hả không, không có có ốm ốm hả ốm. sao con đi chuyện... đẹp lắm tướng đẹp lắm à ăn nhiều quá con ăn nhiều quá to về chắc má chăm quá đúng không đêm nào cũng chở ăn hủ tiếu mỹ tho với lại à, hủ tiếu hủ tiếu mỹ tho lắm à, à. tiếu bò viên tiếu bò viên phải tiếu bò viên ở dưới mỹ tho là ngon lắm vậy là hai bà ừ. con đè nhau đi đi mẹ chở đi là bắt đầu đi đi đi vậy đó đi tối ngày sáng đêm Trời đi ăn đủ thứ món đó. đặc biệt mỹ tho nó có nhiều món lắm hủ tiếu da, da sa tế nè ừ. hủ tiếu mỹ tho trời trời ơi xuất sắc luôn về là đòi ăn nước mía là nước mía với lại nước mía cốt dừa trời rồi nước mía đậu phộng nước mía mít rồi hai mẹ con là ăn uống là thôi rồi quá trời luôn xôi gà xôi đậu bánh chưng bánh giò ôi quá trời luôn trời ơi chết luôn á con không muốn thành ờ. lê lộc nhiều ký em 50 50 hả vậy là nga gấp đôi lê lộc rồi hả? nga 99 kg rồi đó vậy ăn quá nó bệnh lắm thôi con phải tập thể dục đi đúng rồi dạ. cho nó gọn lại xíu nói chuyến này về có hai mẹ con đi tập thể dục <laughs> vậy là mẹ chắc... con không cho xuống ký đó mẹ nó thôi để gì đi con đẹp để gì đi đẹp giết thằng không mà con đẹp luôn. mà mà con đẹp thiệt á ngày xưa con chỉ có 59 kg thôi Hồi lúc... con mới lên tầm 2 năm nay thôi à. lên lên bốn mươi mấy ký trời ơi ngày xưa hot girl mà rất là đẹp bây giờ cũng hot girl đẹp nữa lắm. mà à. bây giờ người ta đặt là hot girl trăm ký hot girl múp con thì chuyện giới gì ba mẹ con có đồng ý không dạ ba mẹ con thì à, cũng cấm cản quyết liệt lắm đó có chương trình cana con cũng có kể về cái vấn đề đó à. nhưng mà theo kiểu là bây giờ cũng chấp nhận rồi cũng thấy mình hạnh phúc lắm hồi đó con có bao giờ con cảm giác con yêu một cô gái nào không dạ không hồi đó giờ cũng có chọn sợ dữ lắm con sợ dữ lắm con thấy con gái con sợ dữ lắm sợ gì á con gái mà sợ con Tại, mình, mình mình mình cảm giác trong người mình là phụ nữ mà tự nhiên phụ nữ lợ cái mình cũng sợ lắm nó sao sao á hồi đó giờ là con có cảm giác thích nữ từ hồi nhỏ tới giờ rồi hồi nhỏ cấp giờ luôn. cấp hai cấp ba cũng vậy. cô giờ con nắm tay người phụ nữ chưa có nắm tay mà theo kiểu mà nó nắm tay để make up cho, cho cho, cho cho bạn bè hay là đi chơi chị em đồ nó nghe này tôi nói bà nghe nè ví dụ như tôi trang điểm cho bà bà phải đánh son hồng đánh xe <laughs> son đỏ tao này là là thân với chị em bạn gái là vậy đó à. ờ, về đó bà để tóc dài đi bà để tóc tóc ngày tóc kia vậy đó tư vấn làm đẹp cho người ta vậy đó ừ. chứ ôm hung này kia là không có là không không, có cảm giác đó mình không có cảm giác đó à, hai má con mình có nhiều điểm giống nhau không có chứ gì ví dụ nói xấu người ta nhiều chuyện <laughs> nói xấu là nói xấu ờ, người này người kia vậy, vậy đó hả vậy đó ủa sao mình không nói tốt người ta mà nói xấu người ta chi vậy không nói xấu này là nói xấu theo cái kiểu tích cực cái là vui giống như là à, đám cưới nhiều chuyện đồ này kia đó ờ, đám cưới là cô giàu cho cái à, cái kiền cái nhẫn cho nhiều cho ít cho xi men cho này cho kia gì đó rồi à. nhà bà này mới mua cái tivi cái máy giặt cái này cái kia chứ không phải là mình à, nói xấu về cái chuyện tiêu cực à. mai mai con rủ lọc vô cũng đủ một bộ thì đó cái, cái thích nói chuyện người ta dữ lắm à, thích nói chuyện hai mẹ con luôn nằm cứ xù xì là tùy chuyện người ta không nhiều khi tới ba bốn giờ sáng chưa ngủ mình gọi điện thoại thì mình nhắn tin nhiều khi ví dụ như mà hai em về quê á thì hai mẹ con nằm đủ thể à. còn không thôi là gọi à, nhắn tin à. thì đó cứ ngồi nói chuyện gì đó rồi ngoài ở, cái ở dưới cũng vậy nữa ví dụ như ở dưới mà mà bà kế bên bà mới mua căn nhà nó cũng gọi lên nói nữa con con bà kế bên bà mới mua căn nhà bà mẹ thấy hả bà mua trong hẻm mà muốn tao có tiền đã mua mặt tiền luôn <laughs> trời cưng má tức là mày vậy là mẹ chồng yêu con dâu dữ lắm luôn á à. Yêu lắm đúng không? Mình có khi nào mình tự hào mình đi khoe con dâu mình là người chuyển giới với mọi người không? Có chứ Hả? Có Rồi mọi người có nói gì không? mọi người nói à, mày có thằng trai một mà mày để nó vậy mày tự tử thì tôi không kệ chấp nhận tôi thương rồi à đúng ờ, rồi, rồi. tôi thương rồi chấp nhận hết mình thương là được rồi về trong làm dâu nó ờ, được không được nó nấu nướng gì ăn gì không thì cũng phụ thôi mình đi chợ về mình nấu nướng hết chỉ xuống chỉ phụ họ theo ừ. nhưng mà con thấy cô lúc đầu ngay từ ban đầu là cô khó chấp nhận rồi nhưng mà làm sao cô để cô đến được tình thương đối với nga luôn tại thằng con cô nó dắt về dắt về mấy chập luôn nó nói riết rồi con nhỏ này nói chuyện mình với nó nói chuyện qua lại thuyết phục riết nó nói chuyện mình thấy mình thương à thấy nó hợp với mình mình thấy mình thương đó rất là hợp luôn ha có những điều gì mà hai má con mình chưa hợp với nhau không tính những người lớn người ta hay ôn hòa là để người ta sống yên biển lặng rồi người ta mới ra khơi còn ví dụ như hai vợ chồng mà gây lộn thì à, mình muốn là mẹ phải nói vô liền cho hai đứa để giải hòa phân tích liền phân tích liền à. còn mẹ là không có để năm đến bảy bữa để hai đứa nguội đi rồi mới mày sai chỗ này mày sai chỗ kia hay là con sai chỗ này con sai chỗ nọ rồi mới hàng gắn lại nhưng mà cái giới trẻ của mình là không có đau nước lửa tới đâu là tàn hướng tới đó là là là là là là là là là là muốn giải quyết liền dập liền dập liền dập liền vậy đó còn mẹ là theo cái kiểu là phải đi từ từ con ơi để rồi sao nguội nguội đi đừng nóng nhưng mà mình là giống như là theo kiểu là gây lộn bữa đó mẹ phải giải qua liền nhưng lúc đó mẹ không có bên ai hết hả không bên ai chưa với mẹ làm gì im để đi từ từ thôi rồi lúc đó mình với chồng mình sao có quề không hay lửa, là lửa phần phần phần phần phần con này nó nóng tánh nữa nên mình không có dám hòa giải liền để à. từ từ có giờ cãi lại mẹ chồng không nhiều lúc nói nó cũng nói tiếng lớn thì cũng giận lắm nhưng mà giận rồi thôi à có nào mà gây lộn với chồng thậm chí mà nóng quá đánh chồng không à. có luôn hả đánh chồng đánh luôn á hả dạ tướng con gì đánh ai chịu nổi đánh yêu á đánh yêu đánh yêu sao đánh thử chú quyền linh chú không đánh chú quyền linh hả chú Yến chắc cỡ chục ký à nhỏ đánh chú chú yếu lắm ha ừ. nhỏ kiến con à má con mình hay mâu thuẫn với nhau chuyện gì nhất cái chuyện mà quà giải gây lộn á cứ nói hoài với cái chuyện á, chăm sóc sắc đẹp cứ nói, mẹ ơi mẹ cắt mắt sửa mũi đi dụ hoài không bao giờ được sao vậy thấy không làm là không biết làm không có chịu thấy Ô, mẹ chịu. mẹ không làm. mẹ đâu có gì đâu cần phải sửa không có thời đại 4.0 rồi chị <laughs> sao mà không sửa đúng rồi mình mình sụp mí thì mình cắt mắt mình treo chân mày ừ. đúng không quý vị đúng không mấy cô mình phụ nữ là mình phải làm đẹp mấy cô mà lớn tuổi là là, là mắt sụp ra thì mình cứ che mí à. mũi mà thấp chút xíu cứ đẩy cao lên bữa nào bữa dạ, nào chưa cô, đưa. bữa nào mẹ chưa con đưa. cũng vậy mà mẹ con đặc biệt không có là nói ừ vậy hả con ừ ừ ừ mà không có làm con, để năm già tháng dậu bữa nào chưa đưa lại lọc qua cắt cái miệng rộng nữa thêm xíu được không trời ơi miệng vậy chưa đủ rộng ấy chú <laughs> nói chưa ờ, nếu như người bình thường và cũng tạm ổn rồi không cần nhất thiết phải sửa thì không không cần phải khuyến khích họ sửa đâu tại vì nó ảnh hưởng sau này đến sức khỏe lắm không bây có, giờ cô lớn như tuổi vậy nè mà. làm đẹp nó vẫn có có theo kiểu là làm tốt cho sức khỏe nữa tại vì những cái người mà lớn tuổi ví dụ như mẹ đi mí mắt sụp là mình sẽ không thấy cái thị lực của mình nó sẽ giảm thường á mắt mẹ sụp xuống là có triệu chứng mờ nói chung là vụ dữ lắm không làm bây giờ ừ, thì mình có thể định à, tổ chức cho hai đứa nhỏ một cái buổi tiệc nào ra mắt bà con hàng xóm này kia không cũng có định tính là à, cuối năm nay cuối năm nay hả cha nhưng mà nãy nghe nói ba làm trong cơ quan nhà nước đúng không Bây giờ thì chắc ờ, dễ hơn chưa? Bây giờ thì dễ lắm rồi Không giờ thì cũng dễ rồi Hồi mới thì ai cũng có một cái ánh nhìn không tốt về mình Ba thì đàn ông nữa ừ. Gia cương mẫu mực Ví dụ như có thương mình cũng không nói Dạ Đợi mình về nó Ờ bà tôi thấy vậy Bà coi sao ờ, cứ nói với mẹ rồi mẹ nói với lại chồng chồng nói với mình nó qua ba bốn người vậy đó chứ không nói trực tiếp bây giờ mình. nếu như có ai đó dị nghị về cộng đồng lgbt thì con sẽ nói điều gì với họ trong xã hội con trai hoặc con gái cũng có người tốt và kẻ xấu thì trong cộng đồng con cũng vậy và đặc biệt những người chuyển giới rất là có tài con thấy họ rất là tài ừ. có một cái năng khiếu bẩm sinh và đừng có khi khi người hay là mình mình đánh giá người ta vội quá ừ. nhiều khi chưa chắc mình giàu hay là mình điều kiện mình bằng người ta hoặc là cái địa vị xã hội mình bằng người ta đâu có những người người ta không có bộc lộ cái giới tính người ta nhưng mà thật sự người ta là giới tính thứ ba à, cô nhìn em ờ, nga bây giờ cô có cái điểm nào mà chưa hài lòng ở em không nó giờ còn gì nó khuyết điểm <laughs> đầy đủ hết rồi về tính cách về cái cách cư xử trong gia đình thì cô có cái điều nào mà còn trăn trở không không con cô hài lòng 100% luôn vâng. con dâu hoàn thiện rồi đó hả <laughs> nếu như có một số ông bố bà mẹ mà không chấp nhận con mình chuyển giới không chấp nhận con mình yêu một người chuyển giới thì cô sẽ nói điều gì thì cô cũng phiên thôi cô phiên cũng chấp nhận cô? rồi thôi ờ nói là con ờ, thương vậy là tôi chấp nhận hết mà tôi thương nó tôi cũng chấp nhận luôn là hai đứa có phụ tiền để lo cho mẹ dưới quê không dạ có à đúng rồi vậy cũng tốt rồi ha trong tương lai cô mong muốn gì cho hai đứa nó thì cô chỉ muốn là cho tụi nó sống mà tụi nó làm sống hạnh phúc là cô mừng vui rồi không có cần gì nữa hết dạ sống hạnh phúc và đừng có mà gây lộn không tụi nó gì hết con có mong muốn điều gì với mẹ con không con mong muốn là mẹ lên ở với con để à, hai bà xui ở chung à. <laughs> tại vì kêu mẹ lên ngoài mẹ không có chịu lên tức là mẹ ruột con đang ở với con luôn dạ mẹ ruột con là đang ở với con mẹ chồng là đang ở với quê ừ. là con muốn mẹ lên luôn ở chung với mẹ ở chung, mẹ ruột dạ, con luôn để mình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 trước giờ thì mối quan hệ của ờ, vợ và mẹ hầu như là không có mâu thuẫn gì hết chỉ có đôi khi thì uh, có những cái xung đột nhỏ nhỏ thì vợ hay lớn tiếng với mẹ nhưng mà mẹ cũng không có trách và cũng không có giận vợ uh, mình đã là nhắn cho mẹ là đó giờ con cũng không con thương mẹ thì con muốn biết là mẹ thương con uh, mẹ mới chấp nhận con thương nhiều lắm à, vợ thì à, muốn ờ, à, vợ em trong công việc thì à, đừng quá nóng tính à, cũng chỉnh cái tính lại xíu để à, hai vợ chồng sẽ không có còn cãi nhau nữa hiểu nhau hơn vợ bây giờ cũng đã sắp sửa gần 100 kg rồi nhưng mà bây giờ vợ có 100 kg hay là 150 kg thì chồng cũng thương vợ thôi đó chồng khuyên là đừng có nóng tính đó hứa với mẹ chồng hứa với chồng đi chồng khuyên gì nãy giờ đó giảm bớt nóng tính lại giảm bớt nóng tính là hay ừ. nóng tánh lắm nóng Rồi tánh lắm giảm ký lại không chồng con không có kêu giảm ký có có chú kêu à <laughs> chồng con nói là trăm ký rồi trăm ký trăm, trăm ký vẫn thương chồng con trăm ký vẫn âu vợ con trăm ký chồng vẫn thương à, dạ. Ừ. nhưng mà nặng ký lắm nó không được tốt sức khỏe đâu dạ. chú tại con, con giảm ăn đó. uống không có kiên cử với lại con hay ăn đêm ăn đêm dữ lắm mà không có cử <laughs> hay vụ của ăn đêm cứ gửi đồ ăn hoài từ dưới mỹ to là gửi lên á là má xách lên luôn hả không có thùng đóng um, thùng. đặt người ta như đóng bò viên vậy đó cô đặt đóng thùng cái gửi xe lên nói đồ ăn nói làm sao tới sáng luôn <laughs> rồi cảm ơn cô rất là nhiều ha à, cảm ơn con rất là dạ, nhiều hai mẹ con dễ thương lắm ha à, nhưng mà chú dân mong muốn con giảm cân để có giữ gìn sức khỏe dạ nha con, cảm nha. ơn chú nhiều à, hai mẹ con ôm nhau thế nào hai người ôm nhau nè đó chú rất thích ờ, những cái hạnh phúc như thế này chúc cho mẹ chồng nàng dâu ờ, mãi mãi yêu thương và hạnh phúc nha